tiện có mấy cái bánh này mình sẽ có một cái trò chơi nhỏ cho chúng nó nha ờ, một cái trò chơi nhỏ rất là vui để xem xem nào chúng nó sẽ thái độ của chúng nó sẽ như thế nào nha đầu tiên một cái trò chơi lựa chọn giữa hai miếng bánh một miếng to và miếng nhỏ ai nhìn thấy đúng không nha một miếng to và một miếng nhỏ này mình sẽ để miếng to gần hơn nha. à, cho Messi chọn Messi chọn miếng nào ok Messi nó ăn miếng to à, cho Pila chọn Pila chọn miếng nào Pila cũng chọn miếng to cho Siro chọn Siro chọn miếng nào cũng chọn miếng to đó cho hai miếng gần nhau không đứa nào chịu nhường nhau gì à này à, Yumi Mi. tiếp tục lượt thứ hai lần này chúng ta sẽ dùng miếng nhỏ hơn nhé đây nhá hai miếng đây cho Messi Messi chọn miếng nào à Messi vẫn chọn miếng đấy à vẫn chọn miếng to hơn à sao lại không đứa nào chịu ăn miếng nhỏ nhỉ cho Siro Siro cũng ăn miếng to Pila Yên để Pila xem Pila miếng nào vẫn ăn miếng to hôm nay cho nó không chịu nhường nhau mọi ngày ấy, nếu mà cho miếng to và miếng nhỏ như thế thì nó có cái tình trạng là chúng nó có thể chúng nó nhường nhau nha cho nó ăn chọn ăn miếng nhỏ nhưng hôm nay có vẻ như là à, hôm nay là không phải là ngày nhường nhịn hôm nay là ngày phần đứa nào đứa đấy chén rồi bây giờ còn có mấy miếng này thôi này có đứa nào chịu nhường đứa nào không ừ. bây giờ còn có mấy miếng này thôi đây nha Bây giờ là cái cố gắng chúng ta cố gắng chúng ta có sự nhường nhịn nha. Đây pila không, siro từ từ. Pila. Ở ờ, à, đấy nha. Ok, pila đã nhường. Ờ à, Messi. Ờ. À, Messi nhường tiếp, nhưng sau đấy Messi lại định ăn luôn cái miếng kia. Còn mỗi siro nữa thôi. Siro Ok mọi người thấy không Mọi người đã nghe thì chúng nó như thế là chúng nó thể hiện là chúng nó gì Thể hiện là chúng nó hiểu hết đó chứ không phải không đâu Ok bây giờ thì không cần nhường nữa Bây giờ thích ăn miếng nào thì ăn Ăn miếng nào Vẫn ăn vẫn nhường hả Siro bây giờ không cần nhường nữa ăn miếng nào à, Không cần nhường nữa cũng ăn miếng bé Pila không cần nhường nữa Vẫn ăn miếng bé Ok nha Này bây giờ nha Bây giờ là chỉ còn có mấy miếng rồi thôi này Nếu mà đứa nào nhường là bây giờ là đứa đi thiệt nha Ăn miếng nào Messi chọn một miếng đi Vẫn nhường nhá Siro ăn miếng nào út ít giờ bà không nhường nữa Pilan biết nào Ok Pilan ngoan lắm đúng là người nhớn đúng là những đứa người lớn à, Siro là bé nhất ở trong nhà à, nên là Siro cũng ít khi Siro phải nhường lắm còn à, bà à, bà với mẹ thì là hay nhường đây giờ không cần phải lựa chọn nhường hay không nhường nữa nhá hết rồi ok cuối cùng rồi ok xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nhớ đăng ký uh, chia sẻ và bình luận giao lưu cũng như là có thắc mắc gì thì mọi người để lại dưới các dưới bình luận dưới các video nhé uh, ờ, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo